tay anh vì lý do gì người hay nói đi đừng bắt anh phải nghĩ suy để rồi từng đêm tao thức nề tràn ướt đôi khóe đi, cũng chỉ bởi vì em ra đi chẳng đời biệt lý. rồi những ngày qua anh phải sống trong nỗi cô đơn phó đông tim lạnh lòng say mình anh yêu anh giờ em nơi hãy trả lời một lần anh đi Lý do ai ta kết thúc là tại sao Lùng tìm những ký ức rồi những ngày qua anh phải sống trong nỗi cô đơn phố đông tim lạnh lòng say